Kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin Gia tộc Nguyễn Tân Dũng sắp có tin vui Nhưng cẩn thận, ông Tổng sẽ phá Hiện tại Nguyễn Thanh Nghị đang là bộ trưởng dám làm, dám đấu nhất trong chính phủ của Việt Nam Không những đấu với chính quyền Hà Nội mà đấu luôn cả với thế lực tài chính tiền tệ Không phải ngẫu nhiên mà Nguyễn Thanh Nghị mạnh dạn đến như thế Trong chính phủ, Nghị đang được ủng hộ rất lớn bởi ông Thủ tướng Ngoài ra, bên ban bí thư cũng có người đã lên tiếng ủng hộ nghị. Đấy là dấu hiệu rất tốt. Còn con gái ông Nguyễn Tân Dũng là Nguyễn Thanh Phượng, tuy là khép kín hơn từ khi ông Nguyễn Tân Dũng về hưu, cha cô đã không còn quyền lực nữa. Tuy nhiên, theo giới thạo tin đánh giá, Nguyễn Thanh Phượng đang là người phụ nữ quyền lực bất nhất trong giới tài chính Đông Nam Á. Thực hư như thế nào thì chưa rõ lắm, vì bà Nguyễn Thanh Phượng rất kín tiếng Tuy nhiên, chồng bà Phượng cũng là một cá nhân có tiếng trong ngành tài chính quốc tịch Mỹ nên rất có thể đây là thông tin có cơ sở. Đây là hình ảnh Ê bí thư thứ nhất Trung ương đoàn đã chỗ trống. Còn lại là con út Nguyễn Minh Chiết thì hiện nay ra sao là điều mà dư luận đang đặt ra. Về Nguyễn Minh Chiết thì đang có cơ hội lớn để đảm nhận nhân vật số 1 trong các bí thư Trung ương đoàn. Được biết trong Trung ương đoàn có tổng cộng một số bí thư, bí thư thứ nhất là người có chức vụ cao nhất với cấp hàm là Ủy viên Trung ương Đảng, sau đó là 6 bí thư, trong đó có bí thư thường trực Bùi Quang Huy, còn lại 5 bí thư khác là Nguyễn Ngọc Lương, Ngô Văn Cương, Nguyễn Tường Lâm, Nguyễn Phạm Duy Trang và Nguyễn Minh Chiết, con trai ông Nguyễn tuấn Dũng. Vào ngày 23 tháng 7, Bộ Chính trị đã phân công, điều động, chỉ định ông Nguyễn Anh Tuấn, bí thư thứ nhất Trung ương đoàn tham gia ban chấp hành, ban thường vụ và giữ chức bí thư tỉnh ủy Bắc Ninh. Như vậy là tại Trung ương đoàn, ghế bí thư thứ nhất mới vừa chống xong. Đây chính là cơ hội lớn cho Nguyễn Minh Chiết nhảy vào, chám vào chỗ này. Bất kỳ ai lên được chiếc ghế bí thư thứ nhất đều chắc một suất trong Trung ương Đảng, sẽ là ủy viên Trung ương Đảng cấp hàm thì ngang bằng với bộ trưởng hoặc bí thư tỉnh ủy một tỉnh. Cũng có tin cho biết ông Nguyễn Tấn Dũng đang vận động cho Nguyễn Minh Chiết chám vào chiếc ghế Nguyễn Tuấn Anh để lại. Về cơ hội thì Bí thư Thường trực Trung ương đoàn có cơ hội lớn hơn. Tuy nhiên, Nguyễn Minh Chiết đang có lợi thế là con trai ông Nguyễn Tấn Dũng. Có tin cũng cho hay cơ hội của Nguyễn Minh Chiết không hề thua Bùi Quang Hy chút nào. Đây là hình ảnh dường như ông Nguyễn Tấn Dũng đang vận động cho con trai vào chiếc ghế bí thư thứ nhất Trung ương đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tại Việt Nam. Thực ra các bí thư trung ương đoàn đều là hạt giống đỏ cả, không ai là con thường dân nên họ cũng sẽ có thế lực hậu thuẫn chứ không phải là không có. Tuy nhiên trong 6 bí thư trung ương đoàn lại không ai có gia thế khủng như Nguyễn Minh Chiết. Chính yếu tố này mà người ta đánh giá cao cơ hội của Nguyễn Minh Chiết không hề kém cạnh so với cơ hội của Thường trực Bí thư Trung ương đoàn Bùi Quang Huy. Hậu trường chính trị rất phức tạp nếu ông Bà Dũng đưa được con út vào chiếc ghế bí thư thứ nhất Trung ương đoàn thì tất nhiên ông Tổng sẽ thấy gia tộc Nguyễn Tân Dũng nổi dậy mạnh mẽ. Điều này sẽ khiến ông Tổng lo ngại. Tuy nhiên nếu gia tộc Nguyễn Tân Dũng trỗi dậy thật thì cũng không đe dọa được vị thế của ông Tổng hôm nay bởi vì ông Tổng đã quá già, sẽ về vườn trong nay mai mà thôi. Tuy nhiên, thế lực Nguyễn Tân Dũng trỗi dậy sẽ uy hiếp thế lực mà ông Tổng đang dày công xây dựng. Đây là hình ảnh liệu Nguyễn Minh Chiết có lên chức hay không. Cuộc đời Ba Dũng không ngán bất kỳ ai, chỉ ngán ông Tổng mà thôi. Vậy nên việc điều động đưa con trai út vào chiếc ghế bí thư thứ nhất Trung ương đoàn chỉ ngăn cản khi ông Tổng ra tay. Còn nếu không có bàn tay ông Tổng thì việc lấy chiếc ghế đứng đầu Trung ương đoàn là trong tầm tay của ông Ba Dũng. Tất cả đều đang đấu nhau rất quyết liệt chưa biết ngã ngũ như thế nào. Hiện nay chưa thấy bàn tay ông Tổng nhúng vào cuộc chạy đua này. Đấy là thuận lợi cho nhà bà Dũng. Tuy nhiên, người Việt Nam có câu 30 chưa phải là Tết. Biết đâu vào phút chót, ông Tổng lại cho Ban Bí Thư can thiệp vào nhân sự của Trung ương đoàn với ý định chặn là tiến của Nguyễn Minh Chiết thì lúc đó ông bà Dũng lại gặp khó. Chưa biết kết quả như thế nào, chúng ta hãy cùng chờ xem hiệp đấu tiếp theo.